Đầu tiên nhất thì bạn sẽ đang đăng nhập vào tài khoản Archie của bạn nha. Thì bạn nào chưa biết cách đăng nhập vào Archie thì mình cũng sẽ để link video hướng dẫn cách đăng nhập ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Thì đây chính là giao diện là trang Publisher, tức là pub 2 của Archie ha. Ok, tiếp theo thì bạn sẽ nhấn vào mục à, chiến dịch cho mình này. Rồi thì đây sẽ hiện lên à, tất cả những chiến dịch à, hiện đang có ở trên Archie ha. Thì ở đây sẽ có những chiến dịch được đánh giá cao này, cũng như là chiến dịch dạy kiếm tiền, rồi chiến dịch mới, vân vân nha thì bạn muốn à, đăng ký chiến dịch nào thì bạn có thể à, bấm chọn vào một trong những chiến dịch ở đây nha hoặc là bạn có thể à, tìm kiếm chiến dịch bạn muốn đăng ký ở mục tìm kiếm nhanh một chiến dịch này rồi lên mình muốn tìm kiếm chiến dịch Shopee thì mình sẽ nhập vào này sau đó nhấn vào Shopee này thì này sẽ ra tất cả những chiến dịch liên quan đến Shopee nha như chiến dịch Shopee Việt Nam Smartlink này rồi Happy House này cũng như là Julie House vân vân ha ngoài ra bạn có thể lọc chiến dịch theo trạng thái nha ở đây sẽ có trạng thái mới này rồi à, chờ duyệt cũng như đã duyệt và khóa này và tiếp theo thì bạn có thể là lọc theo ngành hàng ở đây thì à, sẽ có thương mại điện tử cũng như dịch vụ tài chính hay là du lịch và giải trí cũng như là rất nhiều các ngành hàng khác nữa nha kế tiếp thì bạn có thể lọc theo loại này thì đây sẽ có CPA cũng như là CPL rồi CPS vân vân ha thì ở video trước ấy, thì mình cũng đã chia sẻ giới thiệu cho bạn à, những thuật ngữ đây rồi Ok ví dụ đây thì mình sẽ đăng ký chiến dịch Shopee Việt Nam Smart Link cho tất cả thiết bị nha thì để đăng ký chiến dịch thì bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký này cho mình này. Kế tiếp thì ở đây sẽ là các thông tin điều khoản của Shopee này. Thì ở đây sẽ có tổng hợp chương trình lớn theo tháng này, cũng như là thưởng theo nhãn hàng, rồi uh, danh sách sản phẩm bán chạy, cũng như là lưu ý này là chiến dịch này không dành cho các uh, publisher có hình thức uh, chạy là cashback nha. Ok, sau đọc xong các điều khoản rồi thì bạn nhấn vào đồng ý điều khoản cho mình này. Lúc này xin thông báo là đăng ký thành công thì uh, bước tiếp theo bạn sẽ nhấn vào tạo link để tiến hành uh, tạo link đúc gọn affiliate uh, cho chiến dịch này nha rồi kế tiếp bạn lại tiếp tục nhấn vào đồng ý điều khoản này ok lúc này sẽ là một giao diện như này bạn có thể mở to màn hình ra để dễ quan sát hơn nha bạn nhấn vào nút này này đó thu nhỏ để phóng to này thì ở đây sẽ có tất cả những thông tin liên quan đến chiến dịch uh, Shopee Việt Nam Smart Link này nha như là chiến dịch này thuộc ngành hàng e-commerce tức là thương mại điện tử này. Cũng như là hiện đang có 3 trên 3 bình chọn với số sao đang là 4,5 sao và số lượng à, publisher tham gia này hiện đang có hơn 400 nghìn. Ok, kéo xuống tiếp này thì ở đây sẽ có những chiến dịch à, thương mại điện tử tương tự nha như à, Lazada này, rồi Tiki này đó, cũng như là điện máy HC này vân vân ha Bước theo để tiến hành tạo link rút gọn ấy, thì bạn sẽ nhấn vào tạo link này này hoặc là nhấn vào mục Product Link cho mình nhá ở đây thì mình sẽ nhấn mục à, tạo link này kế tiếp lại tiếp tục nhấn vào đồng ý điều khoản này rồi thì lúc này bạn sẽ được chuyển đến mục uh, product link nha hay chính là mục à, tạo link sản phẩm đấy thì ở đây sẽ có link gốc này cũng như là tên miền thì hiện trên Archie đang có hai tên miền nha thì ở đây mình sẽ chọn là tên miền mặc định mà Archie đã chọn cho mình này kế tiếp thì bạn có thể thêm thông tin này về UTM short này cũng như là UTM medium hay là UTM campaign cũng như là UTM content này thì uh, ờ, UTM Shop có nghĩa là sao? Là nguồn mà các bạn chạy nha. Ví dụ như đây là Facebook này, rồi ờ, Google hay YouTube cũng như là TikTok vân vân ha. Đó thì bạn sẽ tiến hành điền nguồn vào đây để mình có thể uh, theo dõi, đo lường, sau đó tối ưu hiệu quả của chiến dịch nha. Kế tiếp các mục uh, UTM Medium cũng như là UTM Campaign hay là UTM Content thì đối với những bạn mới bắt đầu ấy, thì bạn uh, chưa cần quan tâm cho mình ha. Ok, bước theo thì bạn sẽ nhấn tích chọn là mục uh, tạo link rút gọn này thì ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều các đường link rút gọn nha đó bạn có thể qua ra thế này ở đây thì mình sẽ chọn à, đường link mặc định mà chơi đã chọn cho mình là shorten.asia này rồi sau đó thì bạn sẽ nhấn vào tạo để tiến hành tạo link rút gọn ha ok tạo link thành công này ở đây thì sẽ có link sản phẩm của nhà link rút gọn của bạn đó bạn nhấn biểu tượng bên phải của đường link này này để tiến hành sao chép nha thì hai đường link này giống y hệt nhau luôn nha bạn gửi đường link nào cũng được cho bạn bè người thân này hoặc à, chia sẻ lên các trang mạng xã hội hoặc à, group hội nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo rồi nhóm Telegram vân vân ha. Cũng như là ngoài ra bạn có thể à, tự đăng ký mua hàng qua link của bạn để có thể nhận hoa hồng nha. Ok kéo xuống tiếp này. Thì ở đây sẽ có trạng thái của đường link này đang là hoạt động nha. Cũng như là link sản phẩm này, rồi link rút gọn hay là link gốc này và các thông tin UTM về đường link này ha. Ok thì đó là cách đăng ký chiến dịch cũng như là tạo link ờ, trên AdChain thì bây giờ mình sẽ đăng ký cũng như là tạo link một vài chiến dịch nữa để bạn quan sát dễ dụ nha. Ok, mình sẽ nhấn vào đây để tắt đi này. Rồi thì mình sẽ tiến hành đăng ký những chiến dịch khác nha. Như ở đây sẽ có chiến dịch ở ờ, Dr. Đồng này là chiến dịch về dịch vụ tài chính này, cũng như là Senmo này, rồi Manicat hay là Tamo cũng đều là những chiến dịch ờ, Financial Service tức là dịch vụ tài chính ha. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đăng ký chiến dịch Manicat chẳng hạn này. Mình vẫn tiếp tục nhấn vào đăng ký để tiến hành đăng ký chiến dịch ha. Ok, lúc này sẽ thông báo là đăng ký chiến dịch thành công. Tiếp theo bạn nhấn vào tạo link để tiến hành tạo link rút gọn nha. Ok, kế tiếp kéo xuống này. Bạn có thể điền thêm mục ờ, UTM short nha. Chỗ đây mình điền là Facebook chẳng hạn này. Để mình có thể theo dõi đo lường ha. Kế tiếp vẫn bấm chọn và tạo để tiến hành tạo link này. Ok, tạo link thành công này. Đây chính là đường link uh, rút gọn của mình nha. Nhấn vào biểu tượng này để tiến hành sao chép này. Rồi mình sẽ tiến hành đăng ký thêm một chiến dịch nữa nha dù đây uh, chiến dịch uh, ví điện tử ở VNPay này vẫn vâng, như cũ bạn vẫn nhấn vào đăng ký ha rồi đăng ký thành công kế tiếp nhấn vào tạo link này sau đó kéo xuống này vẫn nhấn vào tạo để tiến hành tạo link rút gọn này ok đây chính là đường link rút gọn của mình kế tiếp ừ, vẫn nhấn vào đây để tiến hành sao chép này rồi ok thì đó là cách ờ, đăng ký chiến dịch cũng như là tạo link cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ